ಮಾಡಿ nết cùng thanh tân vẻ sự càng thêm thêm phần lịch sử lệ sông nhang dựng lên tam bảo chi chi mười phương độ trì tây sông nhang niệm khấn tu ni cung cung cấm quảng hàn hàng ngã cung cấm quảng hàn dày con thỉnh xuống dương gian ngự đồng quyền xưa giá ngự bà bông trong lâu đài tuổi chừng mười chín đôi người mười chín đôi mươi tuổi vừa mười chín đôi mươi hình dung nhan sắc tự người hàng ca biệt chất châu long thành bát nước cơi sầu thuyền ai đậu bên cô tô ban ban đêm cô ba nghe vang vang bên tai tiếng chuông đêm hàn ni sơn chân cô bước xuống thuyền quan du phách đạt phách nhất nhất quan quan hò phách nhật cô bước quan du nhi cô dập nhì du quan phách ta cấp cấp che quan quan du quan cô vợ đái quan quan hò quan treo từ cô treo từ hò quan du quan hàng thác treo quan du quan qua đêm phong phong nái treo mơ quan su quan tất cả mọi đồ quan quan su quan đi được cả đào tiếng mò quan su quan dân vua thủy tề quan quan hò quan công danh cho lòng quan su quan cô vừa tới đèn dòng hò quan su quan mà đèn công quan trả quan quan su quan sông nước gấp gành quan quan hò quan về thì đất nam treo qua họ ba về phần công đồng họ còn ba qua phủ tiên hương quan du ba nãy treo về quan du ba lên đền mẫu thường họ quan du ba nhắc trông trông về quan du ba cả núi sinh sinh con đi ba thấy chùa non nước con đi ba hữu tình làm sao quan họ bắt bắt ái treo qua cô sức nhớ ra quan du ba lớn đệ ta Hoàng su quán cô bơ trẻo về Hoàng su quán về bản đến đây Hoàng su quán sinh cảnh đẹp Hoàng quán họ quán cứ về phong quang Hoàng su quán thuyền gặp thuyền Hoàng su quán thuyền cô bơ thảo Hoàng su quán lỡ lực đến ra Hoàng su quán thuyền cô bơ thoại Hoàng su quán đã tới bên hàng Đã tới bên sang xin cô dừng trèo Gạc mai ơi lệ mẫu cô lên đền mặt cô tròn ba ngấn đẹp cổ y kiều môi son má y bất bất kìa môi son ai phân phật mỹ miều lết na sông tuần phương tuần phương ngự thốn mi hà phương nữ chôn ngã ba thuyền bình suối đó ơn nhờ tới cô cô ra tay ra tay chữa bệnh cô hành ra tay chữa bệnh hành gì phù tàn nhang nước nước nơ cô ban cho lại lành cô lên tâu nên tâu xuống giọng người bồ đề bình Thôi cô khoa cửa thân đi tu Ai khéo tu Thì nổi vùng tu thời Chìm xanh tiếng đô Cô bơ thoải hách nghe xanh xanh cô cứu sinh cô cũng yên lắm lắm cô đồ oan nghĩ cũng nhiều cô chỉ thương chỉ thương căn số hiểm nếu ai mà có phúc có phần có thấy hiền những nghi mộng cầm cầm cầm đi thăng bằng mẫu đương ngự đi long sạc rất ngơ điểm bao mộng thần trong giấc nghe chìm mê bao nét son nét son cô tô điểm mai cầm mỹ đầy á quả hạt thời a hằng nghi a nga hằng nga cung cung cầm cầm đầy a quả hạt cung cầm cô bơ chơi quảng hạt thôi tình cô mơ xuống thời á dương mi cô xuống dương gian này á gửi đồng dương gian cô mơ cô ngữ đồng hi bán đông đâu tặng giàu ai buôn bán đông đâu mười hai tháng sau phải về đền cô Salam thanh xa hồi Xoay cảnh tung lâm lâm cô đang thương Tranh sung xí